Hello anh em nhé Chào mừng anh em quay trở lại với kênh bóng của K Ngày hôm qua thì mình uh, có lên cho anh em một cái video uh, về uh, cúp C1 nữ châu Âu Trận đấu giữa nữ Arsenal và nữ Juventus Thì mình cũng nói rồi kèo chấp thì khá là cao nên là anh em chúng ta cứ đợi khi nào kèo hạ thì anh em chúng ta vào là hợp lý nhất còn ngày hôm qua thì tất nhiên là trong nhóm của mình thì uh, vẫn uh, có đá hai trận đấu ở trước trận đấu giữa Arsenal những trận đấu vào lúc uh, 12 giờ uh, trận đấu giữa uh, Benfica và cũng thêm trận đấu của uh, Olympic Lyon và Zurich nữa. Ngày hôm qua trận đấu giữa Olympic Lyon và Zurich thì uh, anh em chúng ta ở những cái mã kèo hiệp 1 thì anh em chúng ta không bú được. Tuy nhiên thì sau đó thì mình có nót lại cho anh em đó là đi tài 3 khi mà tỷ số 1-0 đúng không? Đi tài 3 cũng như là đi Benfica ở xỉu 5.75 thì ngày hôm qua tỷ số của Benfica là 3-1 thì anh em chúng ta bú được cái mã kèo chấp 1 của Benfica. Đấy. Bú được cái mã kèo chấp 1 Benfica này. À, hai cái mã hiệp 1 thì anh em ờ, chúng ta không chiến thắng được. Tuy nhiên thì chúng ta cũng bù lại được đó là cái tài 3 thì ngày hôm qua anh em chúng ta bú full hai mã kèo của uh, Benfica và Luxembourg. Còn uh, trận đấu giữa Olympic Lyon và Zurich thì anh em chúng ta mất hai mã kèo ở hiệp 1 tuy nhiên thì cũng gỡ lại được một mã kèo tài ở hiệp 3 thì anh em chúng ta cũng thua một mã thôi. Ngày hôm qua thì uh, cũng uh, chiến thắng được uh, một mã ở cái giải uh, cúp C1 nữa rồi. Và tất nhiên rồi, ngày hôm nay cũng còn diễn ra tiếp 4 trận đấu nữa anh em nhé của bảng A cũng như là bảng B cúp C1. À, đây là những trận đấu lượt về anh em nhé trận những trận đấu lượt về của cúp C1 nữ thì uh, anh em nào mà đang muốn đợi uh, World Cup thì anh em chúng ta có thể uh, đầu tư một chút về uh, những trận bóng của cúp C1 cũng như là những trận bóng cỏ ngày hôm nay thì mình cũng có đẩy cho anh em một số những trận bóng cỏ ở cái giải Trung Quốc rồi đấy cũng đẩy cho anh em một số những trận bóng cỏ ở giải Trung Quốc nữa thì, uh, nếu như anh em nào mà thực sự muốn đầu tư vào bóng cỏ thì anh em chúng ta cũng nên uh, chọn phải chọn biết chọn được một số những cái giải đấu uh, gọi là uy tín một chút để anh em chúng ta có thể đầu tư nhá không phải là đi uh, những cái kèo như ở Mexico hay là uh, những cái kèo của gì nhỉ uh, Ấn Độ thì nó thật sự mà nói là nó cũng khá là khó khó chơi còn đối với Trung Quốc uh, Trung Quốc Nhật Bản cũng như là Hàn Quốc là ba cái giải đấu bóng cỏ mà mình hay chơi nhất cũng như là mình cũng nói rồi với kinh nghiệm chơi bóng của mình ấy thì mình uh, nghĩ rằng là anh em nào chơi bóng cỏ thì anh em chúng ta cũng là nên chơi Grand League thì nó hợp lý hơn đó không những là bóng chính mà bóng cỏ anh em chúng ta cũng cần phải nên chơi Grand League em nhá còn quay trở lại với vấn đề uh, chính của chúng ta ngày hôm nay mình sẽ làm cho anh em ờ, bốn trận đấu ở cái vòng tứ kết World Cup trận đấu đầu tiên sẽ là Croatia và Brazil đó đầu tiên sẽ là Croatia và Brazil anh em nhé diễn ra vào lúc 10 giờ tối ngày mai 10 giờ tối ngày mai hiện tại kèo chấp đang là Brazil chấp 1.25 tài là 2.75 và hiệp 1 là 0.5 và hiệp 1 là 1 à, thật sự mà nói thì à, Brazil họ đã thể hiện được uh, sức mạnh rất lớn rồi với ở cái vòng uh, 18 uh, đánh bại Hàn Quốc ở ngay hiệp 1 với tỷ số là 4-0 sau đó thì sang hiệp 2 thì họ đã rút hết các cầu thủ chính và đã để cho à, Hàn Quốc có một bàn thắng danh dự mình nghĩ đó là chỉ là một bàn thắng danh dự thôi không không phải là việc là uh, Brazil họ đến hiệp 2 là họ yếu đâu mà cơ bản là họ biết rằng là chiến thắng đã thuộc về họ rồi cũng như là họ đã vào vòng tứ kết rồi thì không có việc gì mà phải cố gắng để có thể ghi nhiều bàn thắng nhất có thể cả đúng không đó cũng nên phải giữ lực lượng để có thể chiến đấu với Croatia ở cái vòng này và đến cái vòng tứ kết này thì ai cũng vậy thôi đội bóng nào đã vào đến cái vòng tứ kết này rồi thì đội nào mình nghĩ rằng là họ cũng có cái điểm mạnh của mình họ mới vào được đến đây đó và trận đấu này với những yếu tố về mặt chuyên môn nhá nếu tính về yếu tố về mặt chuyên môn thì chắc chắn rằng đến 90% là một chiến thắng dành cho các cầu thủ Brazil. À, tuy nhiên nói gì thì nói Croatia à, Á quân World Cup cũng không phải là một đội bóng dễ dàng bị bắt nạt anh em đó vì vậy nên là mình nghĩ rằng trận đấu này có thể sẽ có ít bàn thắng hơn ít bàn thắng anh em nhá có thể sẽ có ít bàn thắng với cái việc tầm quan trọng đến cái vòng này rồi bắt đầu từ những cái vòng uh, loại trực tiếp thì mình nghĩ rằng là các cầu thủ họ cũng sẽ biết cũng như là các huấn luyện viên của họ cũng sẽ phải đảm bảo rằng là cái việc phòng ngự nó tốt hơn so với là việc tấn công à, <clears throat> tuy nhiên thì tất nhiên là vào đến trận này thì mình nghĩ rằng mình vẫn sẽ nghiêng về một chút về Brazil với những gì mà họ đã thể hiện tuy nhiên thì mình đang cảm thấy rằng là cái kèo chấp nó đang khá là sâu 1.25 mặc dù là theo những gì mà anh em chúng ta thấy đây là kèo 1.25 ăn rất thấp ăn rất thấp anh em nhá Tuy nhiên thì mình vẫn đang thấy rằng Brazil vẫn có cửa chiến thắng hơn so với là Croatia Và với cá nhân mình thì mình nghĩ trận đấu này nó sẽ ít bàn thắng hơn vì Croatia họ vẫn biết cách để có thể phòng thủ chứ không phải là giống như là Hàn Quốc của uh, những vòng 18 mà Brazil đã thi đấu đúng không? Đấy. Và tất nhiên rằng mình cũng sẽ cho anh em một mã kèo đó là dưới và thế tài dưới và tài anh em nhé dưới và tài kèo này đang là kèo hỏa nó sẽ là khá là hợp lý cho anh em hoặc là anh em chúng ta có thể đợi đợi những cái mã kèo rung cũng được mình nghĩ rằng là trận đấu này uh, mã kèo nó sẽ nhảy xuống sớm thôi đấy nếu tầm khoảng tầm 10 đến 20 phút mà các cầu thủ Brazil họ chưa biết cách để có thể xuyên qua hàng phòng ngự của Croatia thì mình nghĩ rằng kèo nó sẽ nhảy xuống thấp để cho anh em chúng ta dễ dàng đầu tư hơn. Đó là lý do vì sao mà mình luôn luôn khuyên anh em đó là nên chơi running anh em nhé. Chơi running đó là gì? À, kèo sẽ đi theo trận đấu chứ không phải là trận đấu đi theo kèo. Đấy. Nếu như anh em nào mà à, đi à, những à, mã kèo ở trước trận đấu thì đúng là anh em chơi bóng à, là trận đấu theo kèo đấy còn mình thì mình sẽ dựa uh, theo trận đấu để đi kèo anh em nhé kèo đi theo trận đấu chứ không phải là trận đấu đi theo kèo đấy đây sẽ là ba mã kèo mà mình gợi ý cho anh em để anh em chúng ta có thể tham khảo cũng như là anh em có, có thể uh, theo gợi ý của mình để tự tin hơn vào ngày mai còn tất nhiên rồi vẫn là quyền quyết định của anh em thôi trên hay dưới tài xỉu thì vẫn là quyền quyết định của anh em còn đối với mình thì cửa sáng nhất trong cái trận đấu này mình sẽ đi cái xỉu quan trọng là xỉu như thế nào cũng như là cách chơi của anh em chúng ta ra làm thao để có thể mà đi hết cái vòng World Cup này anh em nhé hiện tại đến bây giờ thì mình nghĩ rằng là có rất nhiều những anh em đã uh, xa bờ khá là nhiều rồi đúng không khá là xa bờ cho đến vòng này rồi có rất nhiều những trận đấu mà anh em chúng ta uh, đã đi kèo bị hớ ví dụ như là trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Maroc đó và cũng ở ngoài vòng bảng thì cũng có rất nhiều những trận đấu mà anh em chúng ta đã vấp ngã rồi và tất nhiên kể cả mình cũng không phải ngoài lệ đâu ví dụ như là trận đấu Argentina và Ả Rập cũng như là những trận đấu của Đức và Nhật Bản đó thì ờ, tùy thuộc vào tỷ lệ anh em nhá tùy thuộc quá tùy thuộc vào tỷ lệ kèo và đối với mình thì mình luôn luôn suy nghĩ rằng là kèo nó phải đi theo trận đấu Đấy, trận đấu diễn ra như thế nào thì kèo nó mới bắt đầu hạ hay là lên đấy thì nó phụ thuộc vào trận đấu chứ không phải là trận đấu phụ thuộc vào kèo đó đó là những nhận định cá nhân của mình còn anh em nào mà thật sự muốn uh, chơi theo cách chơi của mình cũng như là muốn theo mình thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua zalo cũng như là telegram thôi mình sẽ cho anh em uh, tham gia vào group của mình để cùng chiến đấu với các anh em trong nhóm nhé còn bây giờ thì hẹn gặp anh em ở những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của ca.